Zen Em cắt tóc như lông lộn Bố em đấm em phát trượt phát không Ôi bạn ơi Là do bạn không Ăn đầu quẩy Đấy bạn ạ à. Ôi Ông cho chúng mày mãi Xem chúng mày có đánh trộm được nữa không Chó con Trong 36 miếng võ ưu tế quyền là thượng sách Chúng tôi Ây à Thằng kêu chị ơi chị ơi Đứng lại Chị ơi chị ơi Ok <laughs> The next day Nhóc con, thế đã thấm đòn chưa? Em, em... Ây ơi! Yeah! Yeah! Yeah! Chết! Chạy nhanh chúng thôi! Ừ. Chúng mày lộn, không thoát khỏi tay ông đâu! Được, anh đã nói thế, thì từ bây giờ tôi và anh coi như không quen dám nói với tao thế à vậy mà đi đâu đi đi cả một mọi người lần sau có chuyện gì cứ mách bác nhá bây giờ thì anh muốn đi đâu vậy thì bọn mình cùng đi triển lãm xe tiếp nhá và bây giờ bọn mình cùng chụp hình nhau nhé